bán cho những ờ, nhiều cửa hàng khác nhau thì đầu tiên các bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản ví dụ như đây là cái tên đăng nhập các bạn sẽ chọn là tên mà các bạn dễ nhớ rồi mật khẩu các bạn, bạn nhập lại mật khẩu rồi họ tên của bạn đó tên địa chỉ email website địa chỉ nhà rồi bạn sẽ bấm chữ đăng ký là ok mình sẽ lấy website mình sẽ dán vào đó rồi bấm chữ đăng ký là ok rồi xong bạn sẽ tiến hành là đăng nhập cũng nhập địa chỉ email rồi mật khẩu xong các bạn sẽ đăng nhập vào kế tiếp bạn sẽ điền những cái thông tin để hoàn thành hồ sơ đây mình sẽ là người ảnh hưởng gọi là so sánh giá rồi dòng kế tiếp bạn sẽ chọn website hay là youtube hay là email marketing đây là gì đây là hình thức hoàn quảng bá bạn quảng bá cái à, sản phẩm của nó à, cách nào website youtube email marketing hay là những cái à, những cái khác những như mà sò khác à. rồi bạn có thể dán địa chỉ website bạn vào đây là website rồi tên website đây tên của bạn là tên gì thì bạn sẽ lấy vô giả sử như ờ, kiếm tiền với affiliate rồi bạn sẽ mô tả đại khái thế thôi đó. nội dung thì bạn sẽ chọn khu vực khách hàng của bạn là khu vực đại lý việc là Việt Nam đi đó thì độ tuổi của khách hàng bạn là từ 25 ờ, đến 35 hay là dưới 25 đó mình sẽ chọn là 35 đến 55 đó, mình chọn đại đi nam hay nữ đó. nam hay nữ luôn rồi mình sẽ lưu vào trong này chỉ hoàn thành hồ sơ thôi Với cái tiếp của bạn là làm tiếp thị liên kết 2 trên 3 còn bước kế tiếp nữa mình sẽ thêm cái gì đây cái bộ URL nữa đi rồi bạn sẽ cập nhật cái này Để như cập nhật sự sánh giá rồi đóng là 3 trên 3 đó và đã hoàn thành rồi anh sẽ vào trang chủ đây là một trang có nguồn hàng rất là lớn Sendo nè FPT nè hay là những cái hệ thống bán hàng khác thì nó là cập nhật ở đây nhiều đó thì các bạn sẽ lấy cái chiến dịch cái mục đầu tiên là chiến dịch thứ hai là khuyến mãi thứ ba là công cụ tố cáo thanh toán trả trả giúp đó là quà tặng các bạn sẽ vô những chiến dịch các bạn sẽ liên kết với những cái à, nhà tài trợ những cái, cái nguồn hàng giống như là Lada hay là Shopee hay là Sendo gì đó đó để các bạn à, thể lấy cái sản phẩm các bạn đi quảng bán đây BKB cũng có nè đó, bạn bấm một nút đăng ký thì mỗi một cái nó sẽ có một cái à, đây hôm nay nó sẽ có một cái hoa hồng khác nhau ví dụ như uh, mai Gotech ABC này nó sẽ có cái hoa hồng là 5,6 phần trăm còn à, mua hàng mỹ phẩm thì sẽ 4,9 đó, đây là một hệ thống rất là hay Sendo gì nè đó Sendo thì 7 phần trăm Sendo hôm nay rất là lớn các bạn rồi à, đây cái nguồn hàng của Alibaba của thằng Trung Quốc nè có nè Avora hay là shop hay là Shopee có nè bạn đây Shopee có đăng ký rồi nè cái nào mà bạn đăng ký rồi nó sẽ để chữ là tạo link đó cái nào mà các bạn à, đó, Shopee PC luôn nè cái nào bạn chưa đăng ký thì nó sẽ bấm nút đăng ký thì bạn sẽ chọn những cái ngành hàng mà nó có giá trị sao lớn đây ví dụ như đây bốn sao nè gọi là tiki nè đó những nguồn hàng uy tín á mình bán thì mới mới có được hiệu quả nha đó, thì bạn sẽ chọn những cái mà qua hồng cao đây này 14 phần trăm rồi bạn nhà phân khối, đó thì nó chưa có đánh giá nào thì mình sẽ chọn những nguồn hàng như thế nào những cái nhà cung cấp như thế nào đây FPT cũng có nè đó gọi là fpt box có là Nguyễn Kim có nè đó kiếm được các loại vui tính nên bạn sẽ bấm đăng ký luôn đây nó cũng bấm vào thì nó sẽ chờ diệt đó thì khi diệt xong bạn sẽ lấy được cái đường link và bạn sẽ bán hàng thôi đó là những đăng ký những chiến dịch đó những cái nhà cung cấp sản phẩm thì bạn nên ờ, chọn những cái à, mã khuyến mãi để các bạn thể đặt lên website hoặc bạn có thể làm video để à, bạn giới thiệu sản phẩm đây thì những thằng này nó đang có chương trình khuyến mãi nè và sẽ lấy những cái link này đây từ 17 tháng 3 đến 7 tháng 3 tháng 9 và từ 5 tháng 3 đến 17 tháng 3 đó thì chương trình nó cũng gần kết thúc rồi bao nhiêu bữa nay kết thúc rồi chăng đây 11 17 thì bạn sẽ chọn những cái nào mà nó còn thời gian á đó. đó, nó sẽ chiến dịch nó trong thời hạn đó thì bạn sẽ lấy cái banner đặt vào và làm video và chia sẻ đây này tới 18 tháng 3 nè còn thời hạn nè đó. chọn những cái mà đang hot và bạn sẽ lấy những cái à, đây sẽ tạo bạn clip link luôn nè rồi à, profile link luôn còn này báo cáo thì báo cáo tổng quan bạn đã bán được những cái à, sản phẩm gì và doanh thu bao nhiêu thì nó sẽ hiện lên đây đó của nhà nào thu bao nhiêu sẽ hiện lên rồi đây cái cuối cùng là vấn đề thanh toán thì đây là thu nhập của tôi cũng là thông tin ngân hàng thì khi bạn đã bán được sản phẩm rồi thì bạn quan trọng nhất là thông tin ngân hàng này đó. thì bạn sẽ điền đầy đủ vào để các bạn thanh toán thì bạn chỉnh sửa đây sửa bên ngân hàng rồi bạn sẽ chọn cái ngân hàng mà bạn có thẻ ATM á để người ta sẽ chuyển khoản cho bạn cái gì có thì nó có hệ thống ngân hàng rất là lớn nhiều ngân hàng thì mình sẽ chọn là Vietcombank tại mình là loại tài khoản Vietcombank vì đây là một cái loại thẻ khoản rồi bạn sẽ chọn chi nhánh ở đâu à, tên chủ tài khoản rồi số tài khoản à, số chứng minh nhân dân và các bạn sẽ upload hai cái hình ảnh lên trước mặt sau lên à, thì các bạn sẽ nó sẽ ghi nhận và nó sẽ lưu lại hồ sơ của bạn thì các bạn thanh toán rồi thì nó sẽ lịch thanh toán đây đó. À, do năm 2019 này mình chưa thanh toán nên chưa có lịch sử và doanh thu của bạn nè đó thì năm 2018 mình cũng bán được số doanh thu mình sẽ coi doanh thu đây đó doanh thu của mình là 18.109 ờ, đồng đó mình ra sự bán một số sản phẩm như thế thôi thời bán nhiều thì sẽ lên nhiều hơn nữa Trong đó mình đã bị vĩ là ba ngàn mấy đó còn cái này bạn muốn cần trợ giúp hay hướng dẫn gì thì bạn qua đây đó qua đây quà tặng của bạn ship hàng nè đó nếu bạn làm tốt sẽ ship lên bạn những hàng cao thì bạn sẽ được ờ, gửi chiến dịch hơn còn này là cái chuông gọi là thông báo đó không có những cái gì thông báo thì thông báo cho bạn thì bạn sẽ lấy đây là ra mắt chiến dịch mới này nó thấy không thì hôm nay mình đã tiếp tục chia sẻ với bạn một cái trang web tiếp thị rất là hot để cái sợi như thế nào thì trong những cái phần mà giới thiệu về à, làm website mình sẽ chia sẻ với bạn tiếp theo để giúp các bạn có thể bán sản phẩm một cách hiệu quả hơn vâng cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong thời gian à, qua các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký Đó. bấm vào nút đăng ký còn bạn nào đã đăng ký rồi thì hãy bấm vào cái chuông để mà khi mình có cái video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được đây bạn sẽ bấm vào cái chuông ở đây đó hoặc là trong chỗ phần video này khi đăng ký thì nó cũng có cái chuông bạn sẽ bấm vào xem đây ví dụ như mình sẽ bấm vào một kênh của người khác đây đây bạn kéo vào thì bạn sẽ bấm vào nút đăng ký đây đó thì tập tin nút đăng ký bạn sẽ bấm vào cái chuông để làm gì để khi mà người ta có video mới thì bạn sẽ biết người ta đang phát hành ra rồi bấm vào chuông này đó rất là hay về chính sách mới YouTube cải thiện rất là nhiều các bạn mà cảm thấy video này hay hay là gì đó bạn có thể bình luận một cái đoạn dưới bên giúp người ta không được sự hai đi đó rồi bạn nhận xét rồi ok đó thì người ta khi ta mở ra thấy nhận xét của bạn thì ta bấm vào kênh bạn thì đăng ký cho bạn nếu bạn đang làm youtube và không làm youtube thì cũng uh, ủng hộ khán giả một like và một sub rồi bạn sẽ bấm vào chữ like đó ok vâng à, cảm ơn các bạn trong thời gian qua